sao Đắk Nông được công nhận là công viên địa chất toàn cầu? Hãy cùng Exotic Việt Nam tìm hiểu. Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO được thành lập vào tháng 2 năm 2004 tại Paris. Tính đến tháng 6 năm 2019, có 147 công viên địa chất toàn cầu được UNESCO công nhận tại 41 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO là các khu vực địa lý có ranh giới rõ ràng và đủ rộng, chứa đựng các di sản địa chất có ý nghĩa quốc tế về khoa học, sự hiếm có, giáo dục và thẩm mỹ làm chủ thể, đồng thời chứa đựng các giá trị về đa dạng sinh học, khảo cổ, lịch sử và văn hóa của khu vực. Việc thành lập công viên địa chất toàn cầu nhắm vào ba mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là bảo tồn, nhằm bảo tồn các di sản địa chất và các giá trị khác trong khu vực từ tự nhiên đến văn hóa. Mục tiêu thứ hai là giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò và giá trị của khoa học trái đất, từ đó giáo dục lòng yêu thiên nhiên và khai thác bền vững các di sản địa chất. Mục tiêu thứ ba là kinh tế, thúc đẩy các hoạt động kinh tế bền vững như du lịch sinh thái, du lịch sinh thái tạo nguồn thu chính đáng cho cộng đồng. Công viên địa chất Đắk Nông thành lập tháng 12 năm 2015 có diện tích hơn 4.700 km vuông, chiếm hơn 2 phần 5 diện tích tự nhiên tỉnh Đắk Nông, trải dài 6 trên 8 huyện thị của tỉnh là Gromno, Cư Rút, Đắk Miu, Đắk Song, Đắk Long và thành phố Gia Nghĩa. Các giá trị của công viên địa chất Đắk Nông gồm có Công viên đáp ứng 9 trên 10 kiểu di sản địa chất của UNESCO bao gồm cổ sinh, địa mạo, môi trường, đá, địa tầng, khoáng vật, khoáng sản, kiến tạo, vũ trụ và lục địa đại dương. Riêng di sản địa mạo có 65 điểm bao gồm hệ thống các miệng núi lửa, hang động núi lửa và thác nước. Sự đa dạng sinh học trong công viên địa chất Đắk Nông được bảo tồn tốt. Trong công viên có vườn quốc gia Tà Đùng thành lập năm 2019 rộng 21.000 ha với đỉnh Tà Đùng cao 1.982 m. Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung thành lập năm 1996 rộng 21.800 ha với đỉnh Nam Đép Pri cao 1.580m và rừng đặc dụng Resap thành lập năm 2010 rộng 1.645 ha. Thiên nhiên của ba khu bảo tồn này hầu hết là rừng nguyên sinh với kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm, á nhiệt đới với hệ thống thực vật phong phú đa dạng, Công viên địa chất Đắk Nông còn là địa bàn sinh sống của cộng đồng 40 dân tộc, trong đó có 3 dân tộc bản địa là Mờ Nông, Mạ, Ê Đê với giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú như 70 di tích khảo cổ học, các lễ hội truyền thống, văn hóa ẩm thực, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên, Sử thi Mờ Nông còn được gọi là Ot Notre di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh và nhiều di tích lịch sử cách mạng khác. Hồ sơ công viên địa chất Đắk Nông đã lọt vào 11 hồ sơ được Global Geoparks Network chấp nhận và trình lên UNESCO. Dự kiến UNESCO sẽ công bố kết quả này vào tháng 4 năm 2020. Cùng với rốt Việt Nam đến Đắk Nông thăm công viên địa chất toàn cầu mới tinh này nhé!